bốn mã kèo phụ để anh em có thể à, kiếm lãi từ bốn những cái mã kèo phụ thì anh em cũng biết sắp tới cuối mùa giải rồi anh em đá những cái mã kèo chính nó rất là nguy hiểm thì bởi vậy mình mới cho tất cả anh em kèo gốc và kèo thẻ để anh em có thể uh, chơi những cái đầu tư những cái mã kèo đó anh em kiếm lợi nhuận giống như à, cái trận MU hồi bữa thôi hoặc là AS Roma này anh em thấy đánh trên toàn là chết không nha thì bởi vậy mình mới khuyên anh em là nên đầu tư những cái mã kèo um, phụ giống như kèo góc kèo thẻ nè thì cái tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn thì à, giống như anh em cũng biết rồi thì chơi những mã kèo đó thì anh em cần có cái trang đăng anh em cần đăng ký cái trang anh em mới vào chơi được thì giống như anh em đăng ký trang á anh em không biết tìm những cái trang nào uy tín á, thì anh em cũng có thể liên lạc trực tiếp qua cho mình để mình có thể uh, hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang để anh em có thể vô kèo nó hợp lý hơn nha thì anh em cứ liên lạc trực tiếp qua cái Zalo của mình là 0937072613 nè. Mình có ghim trên phần màn hình nè anh em. Anh em nhắn tin trực tiếp qua cái Zalo này hoặc là cái Telegram a còng kèo bóng hai lúa để mình hướng dẫn tất cả anh em để đăng ký trang và đưa anh em vào nhóm để anh em có thể đầu tư những ma kèo gốc kèo thẻ, kiếm lợi nhuận gì cho tất cả anh em luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa thằng West Ham và Arsenal diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 16 tháng 4. Thì anh em thấy bên phía đội hình ra sân của hai đội trên phần màn hình thì anh em thấy bên phía thằng à, West Ham ra đồ với ra, ra quân với cái sơ đồ là 352 đây 352 nha anh em còn bên phía Arsenal chơi với cái sơ đồ là 433 hàng công cao nhất là Boyosaka nè anh em nè à, à Jesus nè Martinelli nè à, Saka đã tiến dưới nữa nè thâu Matt Party thì anh em thấy hiện tại Arsenal đang tung với cái đội hình mạnh nhất của mình ra để đá thì Arsenal đâu có còn được đá C2 nữa đâu anh em bị loại từ vòng trước rồi thì Arsenal không cần phải thủ chân để đá C2 nhưng mà Arsenal sẽ cần giữ cái chức vị trí đầu bảng của mình trên bảng xếp hạng thì anh em thấy trên vị trí đầu bảng xếp hạng là hiện tại Arsenal đang đứng vị trí đầu bảng và có 73 điểm sau 30 vòng đấu. Trong khi đó thằng Man City nó chỉ mới có 29 vòng đấu mà nó đang có 67 điểm là Arsenal chưa chắc là trụ được cái vị trí an toàn à, để vô địch ngoại hạng Anh nha anh em. Bởi vậy Arsenal trong những trận sau này Arsenal cần phải thắng, thắng với cách biệt nhiều bàn thì Arsenal mới có thể trụ được uh, cái vị trí ờ, đầu bảng ngoại hạng Anh. Chứ nếu mà Arsenal tụt xuống cái vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng thì Arsenal sẽ không được vô địch ngoại hạng Anh trong mùa này luôn nha anh em. Thì bởi vậy cuộc đua uh, vô địch ngoại hạng Anh càng về sau nó càng hấp dẫn thì anh em hãy xem những trận sau đây. Thì anh em thấy thằng West Ham đang đứng vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng mà có 30 điểm sau 29 vòng đấu thì anh em thấy mùa giải này thằng West Ham mới vừa được ngôi từ cái cửa tử thần lên nha anh em thì anh em thấy West Ham lúc trước bữa đó là nó sẽ đứng ở dưới cái vị trí thứ 18 dưới đây thì West Ham mới vừa được ngôi lên cái vị trí thứ 14 nhờ thắng hai trận liền thì cái phong độ của West Ham trong mùa này cũng không tốt cho mấy nha anh em còn ờ, thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía đội chủ nhà West Ham vừa có một trận hòa trước Gen trên ờ, lượt cúp C3 Trước đó thì West Ham thắng thằng Fulham với tỷ số 1-0 nè, thua Newcastle với tỷ số là 5-1 và thắng thằng Wolverhampton với tỷ số là 1-0. Còn bên phía Arsenal trong 10 trận gần nhất thì Arsenal đã thắng một trận và hòa một trận. Thì anh em thấy th thắng 8 trận và hòa một trận và để thua một trận thì anh em thấy cái phong độ của thằng Arsenal trong những trận trước đó thì cũng là rất là tốt nha. Thì giống như mà Arsenal đang đứng đầu bảng xếp hạng mà anh em lúc nào có phong độ cũng phải tốt như vậy thì mình sẽ tiến vào cái phần trong lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của hai thằng này á, trong 4 trận gần nhất thì thằng Arsenal đã thắng hết 3 trận. Đây anh em thấy thằng Arsenal đã thắng với 3 trận trận đầu. Trận gần đây nhất á, là Arsenal đấu trên sân nhà trong cái lượt đi của ngoại hạng Anh thì Arsenal đã thắng thằng à, West Ham với tỷ số là 3-1 nè. Trước đó nữa thì à, Arsenal thắng West Ham với tỷ số 2-1, trước đó nữa thì 2-0 thì đó anh em có thể đầu tư những cái mã kèo Arsenal trong trận này nhưng mà trận này Arsenal cho dù chấp cao tới cỡ nào thì anh em cũng vẫn đầu tư thằng Arsenal cho mình mạnh tay thì mình sẽ tiến vào cái phần mà lịch sử đối đấy. trong cái trận um, gần nhất hai này gặp nhau tỷ số 3-1 nghiêng về Arsenal thì anh em thấy trong trận đó Arsenal được chơi trên sân nhà chấp với mã kèo một trái và Arsenal ăn quyết tỷ số là 3-1 thì trong hiệp 1 là thằng West Ham là thằng đâm trước nha anh em thằng đâm bạc ghi bàn trước là nó ghi bàn với tỷ số 1-0 nè và hiệp 2 Arsenal là ghi lại ba bàn nha anh em đó anh em thấy trong cái đội hình lúc đó ra sân thì uh, Arsenal cũng vẫn tung cái sơ đồ là 433 nha anh em Martinelli nè Boyosaka nè uh, Naby nè thì anh em thấy lúc đó thằng uh, Arsenal vẫn cũng tung cái đội hình 433 hiện tại bây giờ Arsenal vẫn chơi đội hình 433 nha anh em thì trong trận đó anh em xem góc góc trong trận đấu tới 12 quả thì anh em có thể đầu tư cái mã tài góc trong cái trận này cũng rất là ok nha thì hai này gặp nhau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 đây đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này là thằng West à, thằng à, Arsenal á, được chơi trên sân khách nhưng mà nhà cái đang đánh giá cao thằng Arsenal trong những trận cuối mùa giải để Arsenal bị giữ vững cái vị trí đầu bảng thì nhà cái đưa ra với cái mã kèo là Arsenal chấp 1 và tài xỉu 2.5 thì với hai cái mã kèo này thì anh em cứ đầu tư mạnh tay vào thằng Arsenal nè anh em đầu tư thêm cái mã tài nữa nếu mà anh em có sợ thua thì anh em lót cái mã tỷ số một đều không đều nữa thì cái tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn luôn nha thì giống như anh em chơi ngoài qua thầu qua cọ anh em đâu có lót được những cái mã tỷ số đâu anh em chỉ có chơi trong trang anh em mới lót được những cái mã tỷ số đó thôi thì mình giống như mình đã nói cho tất cả anh em rồi thì anh em muốn chơi trang thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký chơi giống như anh em có bốn bao nhiêu thì anh em tính đánh trận này giống như một củ không anh em nạp vô một củ anh em đánh ăn xong anh em rút ra đó chơi vậy là anh em giữ được cái đồng tiền của anh em lâu nhất có thể luôn thì còn mình vô cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận này thì mình chốt cho tất cả anh em bốn cái mã kèo thì anh em thấy bốn cái mã kèo trên phần màn hình này đó mình chốt cho tất cả anh em là nằm thằng Arsenal nguyên một trận chấp với mã kèo 0,75 thì anh em chờ ra sân trong vòng 5 đến 15 phút nó sẽ tụt kèo xuống còn 0,75 thì anh em vào cái mã kèo là Arsenal chấp 0,75 nè thì anh em chỉ có chơi trang anh em mới chờ được những cái mã kèo nó tụt nha còn anh em cứ nằm tài 2.5 từ đầu trận cho mình anh em vào tài mạnh tay cho mình trong trận này luôn góc thì anh em cứ tài góc mà anh em đánh thì anh em thấy trong cái lịch sử hàng này nó, nó gặp nhau rồi thì tài góc nó ra toàn từ 12 đến 14 quả góc không thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài góc rất là ok nha thì đó là bốn cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong trận đấu này còn anh em nào mà muốn giống như muốn đăng ký trang để anh em có thể chơi được những cái mã kèo góc này nè đó anh em chơi được mà những mã kèo góc này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo của mình nè đó là 0937072613 thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp qua đó hoặc là anh em có thể gọi điện qua đó cho mình để mình hướng dẫn tất cả anh em để đăng ký trang hoặc là anh em nếu mà anh em nào có chơi telegram thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp qua cái telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em luôn nha còn anh em nào mà có chơi Facebook thì anh em cứ tìm kiếm cái fanpage của mình là kèo bóng hai lúa thì anh em nhắn vào đó anh em có thể theo dõi cái fanpage mình mình cập nhật kèo đến đó suốt cho tất cả anh em để anh em có thể vào kèo chơi nó hiệu quả nhất và anh em đầu tư những cái mã kèo gốc này nó lợi nhuận cho tất cả anh em nhất luôn